rồi vô anh em ơi hai thằng cao thủ ba thằng kia vương một gặp mà gặp mấy thằng nu nu này cũng mệt đấy mệt <clears throat> nên đi chúng ta Thế là làm nhỉ Tao thấy nô no hốc quá tụi mày Tao thấy nô no hốc quá tụi mày ai ai núp đây nha núp đây nha núp đây nha qua đây qua đây qua đây qua đây qua đây qua đây qua đây qua phía này qua phía này Oh yeah. Rồi. Ướp lạnh sẵn thùng rồi anh ơi. Ok Hưng ơi. Ngon. 150 sao chạy ra mít bán flash này. Ấy da, ai lại mua flash lộ liều thế ông ơi? à, không không không không không cái gì mà chạy ra mít bán vào lát rồi mà bị report không nói chung là ở tôi không có bán chắc ông mới xem đúng không ông mới xem thì tôi ờ, giới thiệu lại cái bảng giá nha ở đây ờ, chúng tôi bán ờ, <laughs> không chắc đoạn này mình không bán lát đâu anh em đoạn này mà chắc lát là thua đấy một củ á ờ, một củ bán liền một củ bán liền tay giá cao giá cao mới chốt điều được nó sẽ gọi là làm hoang mang mọi người ờ. làm lẹ làm lẹ làm lẹ phải làm lẹ nu nu nu nu nu nu nu nu nu nu đây nu nu đây nu nu đây cẩn thận à, ờ, các link không flash này này này này này này này này vu vu vu du khoan khoan không thấy rồi thấy rồi sao á thấy rồi mấy ông ê ê ê chết chết rồi ok rồi à. đi vòng đi vòng đi vòng nó không về đâu biết mà à. thôi phóng tay thôi phóng tay thôi anh em ạ mấy cái quả này mà quy ờ, quy mít quê lắm phóng tay đi cho nhanh mày nhìn ăn thiếu tiền hay sao mà nô lệ cầm tiền mà thiếu tiền thiệt vô vô vô vô vô vô vô lên lên lên lên lên chết gì đấy rồi team nó đánh kìa không đánh hay quá team đánh hay quá nha yeah, team đánh hay à gặp mấy team này khỏe anh em ạ nó mớm hết rồi mớm mới gọi là mớm đấy mớm cho mình ăn đấy nó làm hết rồi mình chỉ việc uh, giết thôi việc giết thôi mà không giết được thì thôi chịu đây luôn ơi đánh luôn đánh luôn win anh em AC đi game hay quá team hay quá trời ơi team nó đánh kìa Nè, nè, ê, ê, ê, bò đi lạc, bò đi lạc, bò đi lạc Bò đi lạc Chết Để trường xem đá bóng là một người xem với ờ, ông ba, hai xem với ông nội thôi Xem có cái sầm sàm, sàm cho vui mà Chết Win này, win này, win này, game là gì vậy? Kệ nha Anh là hiểu thứ mấy Thằng này hỏi khó Vô, vô đánh không? Ê, tao ra, tao ra Để mà về em ơi ngoài em 101 à Ngon hả? Ngon hả? 101 Đánh luôn, đánh luôn, đánh luôn chết tôi chết tôi chết ây à bị hớ rồi quả đấy mình bị hớ quá mình bị hớ quá hớ quá phóng phóng trúng mấy con đàm cậu kèo flash rồi không sao mà biết được kiểu như là đầu game á anh anh có flash anh đánh nhau nó dễ hơn là mất mà mất đôi khi ờ, vì cái flash đầu game mà thua em rồi nó bỏ Được không hay để bot đây để bot đây để bot đây để bot đây Hay à Cao lên, cao lên, cao lên, cao lên ba ba ba ba Chết yeah, End anh em ơi, end anh em ơi End được, end được, end được của tao Địt con mẹ vãi cả loăng rồi Căng rồi Làm cái gì á mẹ à. vô đây vô đây vô đây en en en en en en en en en en en en en vội en vội en vội en vội à tí thua đấy tí là thua đấy tí là thua luôn đấy thề